thần chú Phật đảnh thủ Lan Nghiêm, đệ nhất. Nam mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia A Ra Ha Đế Tam Biểu Tam Bồ Đà Tỏa. Nam mô Tát Đát Tha Phật Đà Câu Tri Sắc Ni Sam. Nam mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Tát Đa Bệ Tệ. Nam mô Tát Đa Nẩm Tam Biểu Tam Bồ Đà Câu Tri Nẩm. ta Xá Ra Bà Ca Tăng Già Nẩm. Nam mô Lô Kê A La Hán Đa Nẩm, Nam mô Tô Lô Đa Ba Na Nẩm, Nam mô Ta Yết Rị Đà Già Di Nẩm, Nam mô Lô Kê Tam Miệu Già Đa Nẩm, Tam miệu già ba ra, để ba đa na nẩm. Nam mô đề bà ly sắc nỏ, nam mô tất đà gia, tỳ địa gia, đà ra ly sắc nỏ, xá ba no yết ra ha, ta ha ta ra ma tha nẩm. Nam mô Bạc Ra Ha Mani, Nam mô Nhân Già Ra Gia, Nam mô Bà Già Bà Đế, Lô Đà Ra Gia, Ô Ma Bát Đế, Ta Hê Dạ Gia. Nam mô Bà Già Bà Đế, Na Ra Dạ No Gia, Bàn Giá Ma Ha, Tam Mộ Đà Gia. Nam mô Tất Yết Rị Đa Gia, Nam mô Bà Già Bà Đế, Ma Ha Ca Ra Gia. Địa rị Bát Lạc Na, và Ra Tỳ Đà Ra, Ba No Ca Ra Gia, A Địa Mục Đế, Thi Ma Xá Na Đê, Bà Tất Na, Ma Đát Rị Già Noa, Nam Mô Tất Yết Rị Đa Gia, Nam Mô Bà Già Bà Đế, Đa Tha Già Đa Câu Ra Gia, Nam Mô Bát Đầu Ma Câu Ra Gia, Nam Mô Bà Xà Ra Câu Ra Gia, Nam Mô Mani Câu Ra Gia, Nam Mô Già Xà Câu Ra Gia, Nam Mô Bà Già Bà Đế, Đế Rị Trà, Vô Ra Tay Na, ba Ra Ha Ra No Ra Xà Gia, đa ra già dạ đa gia nam mô bà già bà đế nam mô a di đa bà gia đa ra già dạ đa gia a ra ha đế tam miệu tam bồ đề gia nam mô bà già bà đế a xô bà gia đa ra già dạ đa gia a ra ha đế tam miệu tam bồ đề gia nam mô bà già bà đế bệ sa xà gia câu lô phệ trụ rị gia bát ra bà ra xà gia đa ra già đa gia nam mô bà già bà đế tam bổ sư bí đa tát lân nại ra lạc xà gia đa ra già đa gia a ra ha đế tam miệu tam bồ đề gia nam mô bà già bà đế xá kê dạ mẫu na duệ đa ra già đa gia a ra ha đế tam miệu tam bồ đề gia nam mô bà già bà đế lạc đát na kê đô ra xà gia đa ra già đa gia a ra ha đế tam miệu tam bồ đề gia đế biểu nam mô tát yết rị đa ở đàm bà già bà đa tát đát tha già đô sắc ni sam tát đát đa bác đát lam nam mô a bà ra thị đam bác ra đế dương kỳ ra tát ra bà Bồ Đa Yết Ra Ha, Ni Yết Ra Ha, Yết Ca Ra Ha Ni, Bạc Ra Bí Địa Gia, Xuất Đà Nể, ra Mật Rị Trụ, bác Rị Đát Ra Gia, Nạnh Yết Rị, tác Ra Bà, Bạn Đà Na Một Xoa Ni tác Ra Bà, Độ Xuất Ra, Độ Tất Phạp, bác Na Nể, Phạt Ra Ni, Giả Đô Ra, Thất Đế Nẩm, Yết Ra Ha, Ta Ha, tác Ra Nhã Xà, Tỳ Đa Băng, Ta Na Yết Rị, A Sắc Ra, Băng Xá Đế Nẩm, Na So Sát Đát Ra Nhã Xà, ba ra tất đà na yết rị a sắc tra nẩm ma ha yết ra ha nhã xà tỳ đa băng tác na yết rị tác bà xá đô lô nể bà ra nhã xà hô lam đồ tất phạp nang giá na xá ni bí xa xá tất đắc ra a kiết ni ô đà ca ra nhã xà a bát ra thị đa câu ra ma ha bát ra chiến trì ma ha điệp đa ma ha đế xà ma ha thuế đa xà bà ra ma ha bạc ra bàn đà ra bà tất nể Ariya Dara, Tỳ Rị Câu Tri, Thể Bà Tỳ Xà Gia, Bạc Xà Ra Ma Lễ Đễ, Tỳ Xá Lô Đa, Bột Đằng Giọng Ca, Bạc Xà Ra Chế Hắc Na A Giá, Ma Ra Chế Bà, Bác Ra Chất Đa, Bạc Xà Ra Thiện Trì, Tỳ Xá Ra Giá, Phiến Đa Xá, Bệ Đễ Bà, Bổ Thị Đa, Tô Ma Lô Ba, Ma Ha Thuế Đa, Ariya Dara, Ha Bà Ra A Bác Ra, Bạc Xà Ra Thương Yết Ra Chế Bà, bạc xà ra câu ma rị, câu lam đà rị, bạc xà ra hắc tác đa giá, tỳ địa gia, kiền giá na ma rị ca, khúc tô mẫu, bà yết ra, đá na, bệ lô giá na, câu rị gia, giả dạ ra số, sắc ni sam, tỳ chiết lam, bà ma ni giá, bạc xà ra, ca na, ca ba ra bà, lô xà na, bạc xà ra, đốn trị giá, thế đa giá, ca ma ra sát xa, thi ba ra bà, ế đế di đế mẫu đà ra yết no đa bệ ra xám vật phạm đô ấn thổ na mạ mạ tỏa đề nhị ô hồng rị sắc yết noa bác lạc xá tất đa tết đắc tha già đô sắc ni sam hổ hồng đô lô ung chim bà na hổ hồng đô lô ung tất đam bà na hổ hồng đô lô ung ba ra sắc địa gia tam bác so no yết ra hổ hồng đô lô ung tất bà dược so hắc ra sắc ta yết ra ha nhã xà tỳ đằng băng tác na yết ra hổ hồng đô đô ung giả đô ra thi để nẫm yết ra ha ta ha tác ra nẫm tỳ đằng băng tác na ra hổ hồng đô đô ung ra xoa bà già phạm tác đát tha già đô sắc ni sam ba ra điểm xà kiết rị ma ha ta ha tác ra bột thọ ta ha tác ra thất rị sa câu tri ta ha tác na đế lệ a tệ đề thị bà rị đa ra Raja Anka, ha Bạc Xà Lô Đà Ra, Đế Rị Bồ Bà Na, Mang Trà Ra, Ô Hồng Ta Tất Đế Bạc Bà Đô, Mạ Mạ Ấn Thố Na Mạ Mạ Tỏa. Đệ Tam Ra xà bà dạ, chủ ra bạc dạ, A Kỳ Ni bà dạ, U Đà Ca bà dạ, Tỳ Sa bà dạ, Giá Tác Đa Ra bà dạ, Bà ra trước yết ra bà dạ, Đột sắc xoa bà dạ, A Xá Nể bà dạ, Akara mật rị trụ bà dạ, Đà ra ni bộ di kiếm ba già ba đà bà dạ, Oraka bà đa bà dạ, Lạc xà đàn ra bà dạ, Na già bà dạ, Tỳ điều đắc bà dạ, Tô ba ra no bà dạ, Dược xoa yết ra ha, Ra so tư yết ra ha, Tất rị đa yết ra ha, Tỳ xá giá yết ra ha, Bộ đa yết ra ha, Cư bàn trà yết ra ha, Bộ đơn na yết ra ha, Ca tra bộ đơn na yết ra ha, Tất kiền độ yết ra ha, A Bá Tất Ma Ra Yết Ra Ha U Đàn Ma Đà Yết Ra Ha Sa Dạ Yết Ra Ha Hê Rị Bà đê Yết Ra Ha Xã Đa Ha Rị Nẫm Yết Bà Ha Rị Nẫm Lô Địa Ra Ha Rị Nẫm Mang Ta Ha Rị Nẫm Mê Đà Ha Rị Nẫm Ma Xà Ha Rị Nẫm Xà Đa Ha Rị Nữ Thủy Tỷ Đa Ha Rị Nẫm Tỳ Đa Ha Rị Nẫm Bà Đa Ha Rị Nẫm A Du Giá Ha Rị Nữ Chốt Đa Ha Rị Nữ Đế Sam Tác Bệ Sam Tác Bà Yết Ra Ha Nẫm tỳ đà dạ xà xuân đà dạ di kê ra dạ di ba rị bạc ra dạ ca hất rị đẫm tỳ đà dạ xà xuân đà dạ di kê ra dạ di trà diễn ni hất rị đẫm tỳ đà dạ xà xuân đà dạ di kê ra dạ di ma ha bát du bát đát dạ lô đà ra hất rị đẫm tỳ đà dạ xà xuân đà dạ di kê ra dạ di na ra dạ no hất rị đẫm tỳ đà dạ xà xuân đà dạ di kê ra dạ di đát đỏ dạ lôi trà tay hất rị đẫm tỳ đà dạ xà sơn đà dạ di kê ra dạ di ma ha ca ra ma đát rị dạ no hất rị đẫm tỳ đà dạ xà sơn đà dạ di kê ra dạ di ca ba rị ca hất rị đẫm tỳ đà dạ xà sơn đà dạ di kê ra dạ di xà dạ yết ra ma độ yết ra tác bà ra tha ta đạt na hất rị đẫm tỳ đà dạ xà sơn đà dạ di kê ra dạ di dạ đốt ra bà kỳ nể hất rị đẫm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di tỳ rị dương hất rị tri nang đà kê sa ra dạ no bát đế sách hê dạ hất rị đẫm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di na yết na xá ra bà no hất rị đẫm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di a la hán hất rị đẫm tỳ đà dạ xà sân đà dạ di kê ra dạ di tỳ đa ra dạ hất rị đẫm tỳ đà dạ xà sơn đà dạ di kê ra dạ di bạc xà ra ba nể câu hê dạ câu hê dạ ca địa bát đế hất rì đẫm tỳ đà dạ xà sơn đà dạ di kê ra dạ di ra so vọng bà già phạm ấn thố na mạ mạ tỏa đệ tứ bà già phạm tát đát đa bát đát ra nam mô tý đô đế a tất đa na ra lạc ca ba ra bà tất phổ ra tỳ ca tát đát đa bát đế rị thập phật ra thập phật ra đà ra đà ra tần đà ra tần đà ra sơn đà sơn đà hổ hồng hổ hồng phấn ra phấn ra phấn ra phấn ra phấn ra ta ha hê hê phấn a mô ca gia phấn a ba ra đề ha gia phấn ba ra bà ra đà phấn a tố ra tỳ đà ra ba ca phấn tác bà đề bệ tệ phấn tác bà na già tệ phấn tác bà dược xoa tệ phấn, tác bà kiền thác bà tệ phấn, tác bà bổ đơn na tệ phấn, ca tra bổ đơn na tệ phấn, tác bà đột lan chỉ đế tệ phấn, tác bà đột sáp tỷ lê, hất sắc đế tệ phấn, tác bà thập bà lê tệ phấn, tác bà a bá tất ma lê tệ phấn, tác bà xá ra bà no tệ phấn, tác bà địa đế kê tệ phấn, tác bà đát ma đà kê tệ phấn, tác bà tỳ đà gia, ra thể giá lê tệ phấn, xà già yết ra, ma độ yết ra, tác bà ra tha ta, đà kê tệ phấn. Tỳ địa dạ, giá lê tệ phấn, giả đô ra, vượt kỳ nể tệ phấn, bạc xà ra câu ma rị, tỳ đà dạ, la thể tệ phấn, ma ha ba ra đinh dương, so kỳ rị, tệ phấn, bạc xà ra thương yết ra dạ, ba ra trượng kỳ ra xà gia phấn, Maha Karaya, Maha Mạc Đát Rị Ca No, Nam Mô Ta Yết Rị Đa Gia Phấn, Tỷ Sắc No Tỳ Duệ Phấn, Bột Ra Ha mô Ni Duệ Phấn, A Kỳ Ni Duệ Phấn, Maha Yết Rị Duệ Phấn, Yết Ra Đàn Tri Duệ Phấn, Miệt Đát Rị Duệ Phấn, Lao Đát Rị Duệ Phấn, Giá Văn Trà Duệ Phấn, Yết La Ra Đát Rị Duệ Phấn, Ca Bát Rị Duệ Phấn, A Địa Mục Chất Đa, ca thi ma xá na, bà tư nể duệ phấn, diện kiết chất tác đỏ bà tỏa, mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa. Đệ ngũ Đột sắc tra chất đa, a mạc đắc rị chất đa, ô xà ha ra, già ba ha ra, lô địa ra ha ra, ta bà ha ra, ma xà ha ra, xà đa ha ra, thị tỷ đa ha ra, bạc lược già ha ra, kiền đà ha ra, bố sử ba Hara, phả ra Hara, bà tả Hara, bác ba chót đa, đột sắc ra chót đa, lao đà ra chót đa, dược xoa yết ra ha, ra sát ta yết ra ha, bế lệ đa yết ra ha, tỳ xá giá yết ra ha, bộ đa yết ra ha, cưu bàn trà yết ra ha, tất kiền đà yết ra ha, ô đát ma đà yết ra ha, sa dạ yết ra ha, a bá tất ma ra yết ra ha, trạch khê cách trà kỳ ni yết ra ha rị phật đế yết ra ha xà di ca yết ra ha xá câu ni yết ra ha lao đà ra nang địa ca yết ra ha a lam bà yết ra ha kiền độ ba ni yết ra ha thập phạt ra yên ca hê ca trị đế dược ca đát lệ đế dược ca giả đột thác ca ni đề thập phạt ra tỷ sa ma thập phạt ra bạc đệ ca tỷ đệ ca thất lệ sắc mật ca tà nể bác đệ ca tác bà thập phạt ra thất lô kiết đế mạc đà bệ đạt lô chế kiếm a ỷ lô kìm mục khê lô kìm yết rị đột lô kìm yết ra ha yết lam yết no du lam đảng đa du lam hất rị dạ du lam mạc mạ du lam bạc rị thất bà du lam tỷ lộc sắc ra du lam ô đà ra du lam yết tri du lam bạc tất đế du lam Olo Du Lam, Thường Già Du Lam, Hắc Tất Đa Du Lam, Bạc Đà Du Lam, Đa Phòng Án Già, bác Ra Trượng Già Du Lam, Bộ Đa Tỷ Đa Trà, Trà Kỳ Ni, Thập Bà Ra, Đà Đột Lô Ca, Kiến Đúc Lô Kiết Tri, Bà Lộ Đa Tỳ, Tác bác Lô, Ha Lăng Già, Du Sa Đát Ra, Ta Na Yết Ra, Tỳ Sa Dụ Ca, A Kỳ Ni, Ô Đà Ca, Mạc Ra Bệ Ra, Kiến Đa Ra, Akara, mật rị đốt, đát liễm bồ ca, địa lập lạc ra, tỷ rị sắc chất ca, tác bà na câu ra, tử dẫn già tệ, yết ra rị dược so, đát ra xô, mạc ra thị, phệ đế sam, ta bề sam, tất đát đa, bác đát ra, Maha Bạc Xà Lô Sắc Ni Sam Maha bác Lạc Trượng Kỳ Lam Dạ Ba Đột Đà Xá Dụ Xà Na Biện Đát Lệ No Tỳ Đà Gia, Bàn Đàm, Ca Lô Di, Đế Thù, Bàn Đàm, Ca Lô Di, Bát Ra, Tỳ Đà, Bàn Đàm, Ca Lô Di, Đát Điệt Tha, Án, A Na Lệ, Tỳ Xá Đề, Bệ Ra, Bạc Xà Ra, Đà Rị, Bàn Đà, Bàn Đà Nể, Bạc Xà Ra, Bán Ni Phấn, Hổ Hồng, Đô Lô Ung Phấn, Ta Bà Ha.